chào các bạn à, chào mừng các bạn đã quay trở lại với video của bên cửa hàng vua phụ kiện việt à, trên tay mình đang là một chiếc kẹp điện thoại đa năng mẫu này thì các bạn à, hỏi rất là nhiều tại vì nó sử dụng cho các bạn à, ở rất nhiều những cái à, mặt phẳng khác nhau mà bạn vẫn thể sử dụng được để kẹp các bạn nhé các góc có thể sử dụng được ừ, để quay các hướng này và đặc trưng nhất của cái dòng sản phẩm này là chúng ta có thể sử dụng ở trên những cái um, mặt phẳng mà có độ dày lên đến khoảng độ 10 cm và chúng ta vẫn có thể kẹp được đây ví dụ mình đang kéo ra này đó chuyển mức tối đa luôn các bạn nhé nó rất là cao mình kéo này lên này đấy các bạn tưởng tượng nhé, một cái mặt có thể cao đến mức tầm như này chúng ta vẫn có thể kẹp được ở đây như cái mặt của mình nó chỉ ở cái mức khoảng độ 3 đến 4 cm thôi đấy mà vẫn sử dụng như này thì mặt khoảng cao đến khoảng 10 cm chúng ta đều sử dụng được bước còn lại thì chúng ta chỉ cần là xoáy xoáy ra chắc lại thôi đó xoáy lại rất là chắc các bạn ạ rất là chắc luôn à, còn phần thứ hai của chiếc kẹp này đó là một cái ừ, cần như thế này sử dụng bằng thép các bạn nhé các bạn có thể uốn thoải mái mà không sợ nó bị bị rão hay bị dai hay là uh, nó không đàn hồi được nhé cái này các bạn này thể sử dụng các hướng luôn đầu cũng vậy chúng ta có thể mở ra này xoay các hướng này đó sử dụng rất là tiện đôi khi các bạn muốn sử dụng quay những cái video mà nó ngược xuống dưới tận như này chúng ta có thể quay được các bạn nhé đó chỉnh các hướng luôn cao cũng vậy chỉ là các hướng đó chỉ cần kẹp điện thoại vào đây thì đây là phần nó sau các bạn ạ đó, nó sau có thể à, kẹp điện thoại để giữ các bạn nhé sản phẩm đang có sẵn tại cửa hàng vua phụ kiện việt các bạn à, vui lòng comment hoặc để lại số điện thoại bên mình sẽ chủ động liên hệ cảm ơn các bạn đã theo dõi video